con cá mập này chị bán nhiêu 75 75 nghìn lần 75 nghìn một lạng con này được một ký không hơn chứ chị nói em nè bây giờ em xác định là em ăn cái gì chị báo cái đó nha em là dự định đó là em sẽ mua mấy này em thả xuống biển ờ thả xuống biển ừ em phóng xanh mà à, chị, chị, chị có bán rẻ em không không chị bán đúng giá bán đúng giá ok thì mình vậy thôi con này là nếu hơn ký là hơn rưỡi đúng không còn con này con, con mực là 85 ngàn ký 85 ngàn một lạng chứ à, 85 ngàn một lạng bơi bây giờ mùa thứ nhất là mực bơi và thứ hai là lễ thì nó không không có rẻ đâu ngày thường nó rẻ lắm hả ngày thường nó cũng không rẻ lắm nhưng mà ý là tầm tầm bốn mấy năm mấy gì đó cỡ đó tùy nhà hàng tùy từng khu vực từng địa phương ok các bạn có muốn mình thả mực không like và subscribe đi mọi người ơi